Chào anh em, anh em đang xem cái kênh video giới thiệu về những cái cách chơi, cách đánh bộ môn bầu cua và cái bộ môn tài xỉu bằng việc mình sử dụng những sản phẩm đồ bịp không tăng hiện tại nhất của công ty chúng tôi. Thì như đã biết rồi đấy, giờ anh em mình đi đánh trên cái bộ môn bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu ở các sòng bầu cua và sòng tài xỉu. Việc mình muốn sử dụng đồ bịp thì bắt buộc mình phải nôn đồ và sân chơi mình đánh bịp được. Nhưng đó đều là sản phẩm qua tang và bắt buộc mình phải nôn đồ thì trong cái thời buổi hiện nay thì anh em mình không thể luồn được vào vì sân chơi sòng sới đều có những con bạc lâu năm cáo già thợ thuyền rất là nhiều mình muốn sử dụng thiết bị đồ bịp nào mình không phải luồn đồ mình đánh được mà khi em cầm một đống tiền ra về em chiến thắng mà không bị ai nghi ngờ hay phát hiện gì thì anh em hãy xem hết cái video ngày hôm nay của tôi để tôi giới thiệu anh em hai cái sản phẩm công nghệ qua mặt mọi sân chơi thời thợ và đây là hai sản phẩm công nghệ không tăng hiện đại nhất của công ty chúng tôi về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu thì hai công nghệ này ấy, có ưu điểm ấy mình chỉ cần đến sân chơi mình chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi mình không cần phải nộp bất cứ đồ đạc gì vào đó là những cái bộ hột cái nắp hay cái đĩa vào sân chơi mình đánh và khi mình ra về mình thắng một số tiền lớn không ai nghi ngờ hay phát hiện gì mình sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại như vậy và hai sản phẩm này tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là thuốc từ cảm ứng báo dung chạm hột tài xỉu và thuốc từ cảm ứng báo dung chạm hột bầu cua nhé đây là những cái nội thất từ bầu cua và tài xỉu và những chiếc máy bao dung đấy em thấy chưa sản phẩm này rất là hiện đại một bộ của nó đi bao gồm đi kèm một chiếc máy bao dung và một chai thuốc từ thôi đấy cách thức sử dụng nhà hình thức sử dụng ra làm sao thì sau đây tôi sẽ giới thiệu luôn anh em em nhé thì sau đây dưới hình thức tôi sẽ làm tay cái tôi sẽ test qua cái đồ đây là đây sau đây tôi sẽ dàn dựng cái cảnh cũng như là tôi sẽ test qua đồ sau đó tôi sẽ làm tay em tôi cầm cái lỗ thuốc từ và chiếc máy bao dung tôi vào sân chơi tôi đánh và tôi xin nhắc anh em là cái đồ này thì rất thích hợp cho em đi đánh làm tay con đánh tay em có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới với cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu em nhé đánh trên mọi sân chơi sòng sới luôn thì tôi đã chuẩn bị sẵn qua cái nắp cái đĩa quân hột và cái cốc nước muối và chứng minh là đồ là quay video là đồ chọn đồ xanh chín thì tôi sẽ thả những quân hột này vào cái cốc nước muối tôi chuẩn bị sẵn ở trên đây thì cứ những quân hột nào nổi thì đó là những quân hột chợ rồi thêm yên tâm thì tôi sẽ thử thêm hai bước nữa đó là soi đèn qua chiếc điện thoại và thử lâm châm đấy chứng minh là đồ quay video đồ xanh chín thì tôi sẽ làm như vậy cũng như tôi sẽ dàn dựng cảnh tôi sẽ đi test đồ và sau đó tôi sẽ mang cái chai thuốc từ và chiếc máy bao dung để đến sân chơi tôi đánh tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em tôi nào khô cái bộ quần hộp thì đi nhá đây tôi nào khô bộ quân hột đi rồi thì anh em trên màn hình đây là cái thanh nâm châm nhá thanh này chuyên đi thử đồ nếu thử qua lắp đĩa con hột đồ bịt nó hít chặt anh luôn đồ thường đồ chợ sẽ không hít hoàn toàn không hít tí nào luôn đến cái đĩa này Đấy. không hít vì tí nào vì đó là đồ chợ em nhá anh em nắp cũng vậy này tôi soi đèn qua chiếc điện thoại này Đấy, soi xuyên luôn vì đó là đồ chợ này quân hột này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 thì đây là cái nọ thuốc từ không tang chạm một tài xỉu và đi kèm nó là một chiếc máy bao dung đã được công ty chúng tôi ngụy trang trực tiếp vào những chiếc điện thoại trắng đen 1280 để khi mình đi đánh không bị nghi ngờ hay phát hiện gì mình đến sân chơi sòng sới em nhé mình bóc cái chai thuốc từ ra mình bóc cái chai thuốc từ không ra này ra mình vào góc khuất không có người mình bóc ra và mình thoa cái chất thuốc từ này lên đầu ngón tay đấy mình thoa chất thuốc từ đầu ngón tay lên nhá và khi quay trở lại sân chơi mình chạm tay vào ba hột tài xỉu thôi Đấy, chạm tay vào hột tài xỉu thôi là mình đã giành chiến thắng rồi và vì sao đây tôi gọi là sản phẩm đồ bị khung tang vì khi đã cái chai thuốc từ này mình đã xoan đấu tay và mình chạm tay con hột tuyệt nó sẽ không để lại tang chứng hay màu mè gì tôi sẽ thử lại em qua cục kít này đấy, để chứng minh đây là đồ bịp không tang đấy cái thời gian ấy khi mình thoa cái chất thuốc từ đầu ngón tay và mình chạm tay con hột tài xỉu nó có tác dụng là trong vòng 5 phút và đánh được 3 tiếng em nhá đấy nó có thuốc nó có tác dụng trong vòng 3 tiếng mình chỉ cần bôi vào hột tài xỉu thôi mình đã ngày giành chiến thắng rồi mà rất là đơn giản luôn mình lấy cớ là mình tôi kiểm tra hột thôi và đây là cái máy bao dung đi kèm của sản phẩm đồ thuốc từ này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em đã thoa chất thuốc và em chạm tay vào con hột rồi em ngồi đâu trong phạm vi 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác em biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhá bằng cái thực tế sau em phép tôi test qua một vài cái đánh dưới hình thức tôi sẽ làm tay em tay con đánh qua một vài tay đánh để tham khảo anh thấy cái độ chuẩn xác của sản phẩm này thì sau khi xem xong cái video clip này anh em cần tìm hiểu thêm em quan tâm thêm muốn sử dụng sản phẩm đồ bịp thì anh em hãy liên hệ tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình em nhé tôi bật máy và tôi đánh luôn cho anh em này đấy như thế này chắc chắn 100 trăm là có tài nhá mở nắp là có tài anh em này có tài nhá 553 13 điểm tài đấy sóc mạnh sóc nhẹ đều được anh nhé, sóc mạnh luôn này tiếng tiếp theo chắc chắn anh em 100 trăm là có xỉu nhá mở lắp cái này là có xỉu này có xỉu em nhá một hai năm tám điểm xỉu đấy rất là chuẩn xác với sản phẩm đồ bịp không tang này tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có tài nhá mở lắp cái này là có tài này có tài nhá 443 11 điểm tài rất là chuẩn xác rất tiếp cho anh em này Như tiếng tiếp theo này 100 trăm là có xỉu nhá mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá 1348 điểm xỉu đấy độ chuẩn xác của cái máy báo này là đạt 100 trăm luôn đấy nhá không sai này một đi một ván nào luôn đấy như tiếng này chắc chắn anh em là có xỉu nhá mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá hai ba bốn chín điểm xỉu tôi tắt cái máy báo đi và giờ đây tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua Đấy, thì anh em đã thấy cách trước sử dụng cách chơi của sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu này rồi người mới chơi người mới vào vấp vào cái đồ bịp này đều có thể đánh được hình thức đơn giản sử dụng duy nhất của nó luôn là chạm tay vào quân hột thôi anh em nhá thì tôi sẽ test luôn về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua tôi đã chuẩn bị sẵn là nhiều quân hột ở đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em đây tôi sẽ thử lại qua cái cục hít từ đồ này em nhé nhìn thấy không em nhìn không hoàn toàn không hít thế nào luôn vì đó là đồ trọng đến cái đĩa cũng vậy này bát này em nhìn thấy chưa hoàn toàn không hít luôn thì sau khi quay xong video xong trên cái bộ phân hột này tôi sẽ bóc nát ra nhé chứng minh là đồ quay ra là đồ chọn thì đây là cái chai trúc từ không tang bôi hột bầu cua mình đến sân chơi sòng sới nhá tôi sẽ dàn dưỡng cánh luôn là tôi sử dụng cái đồ này để cho anh em mình đang xem video em biết cách thức sử dụng nó mình đến sân chơi sòng sới nhá mình chạm xoa cái chất thuốc từ đầu ngón tay Đấy, mình xoa chất thuốc từ đầu ngón tay và khi quay trở lại sân chơi mình chạm tay vào con hột Đấy em chưa mình chỉ chạm tay con hột thôi 1 đến 3 giây là nó khô ngay nó sẽ thử lại một lần nữa qua cục hít để chứng minh là đây là đồ bị khung tan anh chưa không để lại tăng chứng hay màu mè gì và thử qua cục hít không hít và hột bầu cua nó không bị ướt nhá chỉ một đến 3 giây nó, nó khi nó đã chất xúc nó bám vào hột rồi nó sẽ không để lại cái màu mè gì trên cái bộ hột bầu cua của nó không bị ướt thì đây là cái máy báo dung đi kèm với sản phẩm đánh bầu cua này thì độ bắt xa cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại nhá anh em thoa chút chút đầu tay và chặn tay con hột bầu cua rồi anh em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác em biết có con gì để anh đánh thì bằng cái thực tế thì sau đây tôi sẽ test qua một vài tay đánh sinh thức tôi sẽ làm tay em tay con em tôi bật máy này này đấy, tôi test luôn cho anh em này ấy như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có con gà nhá máy báo dung báo tôi biết có con gà này đây chắc chắn anh em có con gà này có gà nhá một gà một cá một mai đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này như tiếng tiếp theo này chắc chắn là có con nai nhá chắc chắn anh em là có con nai này chắc chắn anh em là có con nai này có nai nhá hai nai và một tôm ấy rất là chuẩn xác hai nai và một tôm tiếp tiếp cho anh em một vài tay đánh nữa này ấy như tiếng tiếp theo này chắc chắn là có con cua nhá chắc chắn anh em là có con cua này mở bát là con cua này có cua nhá một cua một nai và một con gà Đấy, rất là chuẩn xác luôn không sai này một nghi vật nào một ván nào Đấy, tiếp cho anh em một vài tấm nữa này ấy như tiếng tiếp theo này có con cá nhá máy báo cho biết là có con cá này đây con cá đây mở bát này có con cá này có cá nhá hai cá và một con tôm Đấy, tôi tắt cái máy báo đi ấy thì sau đây tôi sẽ bóc nát cái con hộp này ra chứng minh là đồ quay video đồ chọn đồ xanh chín thì tôi sẽ bóc nát ra Đấy thì hai sản phẩm đồ bịt này ấy, thì nói chung là anh em mình là người mới chơi hoặc người chơi lâu rồi đều có thể va vấp vào cái đồ bịt và sử dụng một cách thần thạo qua một vài cái hướng dẫn cơ bản thôi là mình có thể đánh được đấy mình làm sao mình chạm tay quân hột là mình đã giành chiến thắng em nhá đây cái bóc anh em mình hai hộp anh mình chưa đây và hộp tiếp cùng đây hoàn toàn là hộp chợ bình thường thôi anh nào muốn tìm hiểu và quan tâm về hai cái dòng sản phẩm thiết bị đồ bịp không tang đánh bầu cua và đánh tài xỉu thì anh em hãy liên hệ tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình để được tư vấn và cung cấp thiết bị đồ bịp này. Công ty tôi có hai cơ sở chính để em đến mua đồ về đánh. Cơ sở 1 là bến xe miền Đông Sài Gòn, cơ sở 2 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Em gần trực tiếp cơ sở cửa hàng nào qua trực tiếp cơ sở cửa hàng đó để test thử cái sản phẩm đồ bịp này. Ấy, chuẩn xác ok thì em lấy về đánh. Còn anh em ở xa không có thời gian qua cơ sở cửa hàng để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 và khi gửi đồ về cho anh em ấy là không người ta cho thử thứ hai thì tôi khuyên anh em là không nên mua của những cái cơ sở hàng đó vì đó là cơ sở cửa hàng sử dụng những hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng bán cho anh em ấy thì đến với cơ sở tôi ấy, thì anh em có thể mang trực tiếp là hột nắp đĩa của anh em qua thử tại cửa hàng anh em cảm thấy chuẩn xác ok thì anh em mua hàng về đánh còn khi gửi hàng qua đường bưu điện thì đơn giản là công ty tôi sẽ hỗ trợ là gửi cho anh em và cho anh em test thử hàng em cảm thấy chuẩn xác ok thì anh thanh toán tiền em nhá đấy thì ngoài cái đồ chơi về bầu cua và cái tài xỉu ra công ty chúng tôi cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao khác như đồ bịp về bài ná này chip gà này đồ bịp về sóc đĩa hay là cung cấp những cái bản hack game bầu cua này tài xỉu sóc đĩa trên thoại hay là cung cấp những cái quy luật hoặc công thức đánh trực tiếp trên máy người khác và cung cấp những cái phần mềm hack game Go88, Sunwin, Cubet hay Casino em cần bất cứ những sản phẩm thiết bị công nghệ đồ bịp nào thì hãy liên hệ chúng tôi để giành chiến thắng em nhé thì tôi xin kết thúc cái video tại đây xin chào tất cả anh em